Chào các bạn trở lại kênh của mình Hôm trước mình có làm cái airdrop được trả tiền rất nhanh Thấy uy tín cho nên mình giới thiệu với các bạn Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách mà mình kiếm được 50.000 CFT rút luôn về ví trong vòng hơn 20 phút là về ví liền nha các bạn vừa làm xong rút luôn hai tiền nó đã về rồi cho nên mình làm video này chia sẻ với các bạn bây giờ mình xin xin hướng dẫn các bạn cách để kiếm 50.000 CFT này nhé đầu tiên các bạn click vào link bên dưới phần mô tả có chữ CFT sau khi các bạn click vào đường link bên dưới nó sẽ hiện ra cái trang này ở đây có tiếng Trung Quốc nè tiếng Anh ta chọn của tiếng Anh cho dễ nhìn ta kéo xuống ở đây nó có chữ Europe nè các bạn điền ví của các bạn ở đây ví BSC các bạn qua mỗi ví trết lên các bạn chọn Smart Chain bạn sao chép gần qua bên đây dán vô bạn bấm Draw nói vậy là chúng ta đã nhận được 10.000 CFT còn trên đây là đường link giới thiệu của chúng ta đã copy đem ra ngoài đi giới thiệu cho bạn bè chúng ta kéo xuống dưới đây là phần contract các bạn cờ viên con chết này trở lại vi chết của chúng ta chúng ta lít vào hình bên phải góc trên cùng có hình tròn chúng ta dán con trát vô đây nếu nó không có tên con trát trên đây thì chúng ta tự thêm tiền mã hóa chọn mạng trên đây là smart chain sau đó dán địa chỉ hợp đồng vô đây dán con trát vô đây nó sẽ tự hiện ra ba dòng dưới chúng ta bấm làm xong chúng ta trở về trang chính đây nó là cft này trong vòng khoảng bữa là mình nhận gần gần nửa tiếng là nó sẽ gửi về cho chúng ta nha các bạn hơn 20 phút và sau đây mình có một có một mẹo nhỏ dành cho các bạn mới chơi không tuyển được rác mà muốn rút liền để mà làm được điều đó đầu tiên là các bạn phải có một cái ví khác cái thứ hai là các bạn phải làm trên một cái trình duyệt khác các bạn copy cái giới thiệu này ra trước nè bạn lên ra ngoài notepad đi bạn dán ở ngoài đây à, các bạn để lên đi sau đó các bạn các bạn lên check play các bạn gõ Thunder VPN mà các bạn tải cái ứng dụng này về mình lên đây mình đã tải rồi thì mình sẽ mở lên đây các bạn chọn vào góc phải bên trên cùng các cái đầu người các bạn chọn vô đây các bạn kết nối mạng bất kỳ hiện ra quảng cáo ta xem hết quảng cáo tắt đi đây nó đang connect rồi các bạn Vâng, trở lại trình duyệt. Đầu tiên chúng ta kiểm tra địa chỉ IP .com. Đây chúng ta coi phần địa chỉ IP nè, quốc gia nè, US của Mỹ vậy là được rồi nha các bạn. Rồi các bạn dán cái phần này vô. Các bạn dán cái liên kết của mình vô. rồi các bạn kéo xuống chữ BSC này các bạn các bạn điền phía thứ hai vào đây ấm rào là đặc chính của chúng ta được cộng thêm 10.000 CST nữa chúng ta không quan tâm đến đặc hộ mà chỉ quan tâm đến đặc chính thôi tại vì min rút là 50.000 ta phải chuyển 5 rep thì mới 4 ờ, đến 5 lép thì mới đủ 50 ngàn đủ 50 ngàn là chúng ta được rút ngay về ví sau 30 phút 2 đến 30 phút thôi các bạn mà chúng ta lưu ý là mỗi lần mà như vậy là chúng ta tắt cái VPN đi mở lại đăng nhập lại bằng một cái nước khác nó sẽ có địa chỉ khác cho chúng ta rồi chúng ta mở cái web khác lên gắn cái ví khác vô và là được một led khi đủ 50 ngàn các bạn nhấn vào cái nút màu xanh rút tiền rồi rồi mình sẽ dừng video tại đây xin chúc các bạn thành công nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé